đi ngủ thì mình có muốn review cho mọi người nốt cái sản phẩm này của La là cái sản phẩm hot nhất của hãng mà à, mình thấy trên Shopee nên là mình đã quyết định mua sản phẩm này với cả mua một số sản phẩm khác nữa. Cái sản phẩm này thì lúc sáng mình đã nói rồi ấy, cái lượt mua trên Shopee nó là mấy nghìn cơ và mình thấy cái lượt cái lượt chấm của nó ấy thì cũng rất cao, gần như là 5 sao và mọi người bảo là cái này thì mùi rất rất thơm và nó lại còn thấm nhanh nữa không gây bí tắc cho da nên là mình thấy là nếu mà một cái lotion như thế thì rất là phù hợp để sử dụng mùa hè nên mình đã quyết định mua và thực sự cảm nhận của mình đúng như các bạn ấy review luôn mùi rất rất thơm cái mùi này mình thấy là nó giống kiểu nước hoa ấy nó không hẳn là nồng như nước hoa đâu nếu bạn muốn mùi hương bạn thơm một cách nhẹ nhàng ấy không bị tỏa hương quá xa để gây khó chịu cho mọi người chỉ muốn những người nào mà tiếp xúc thật là gần với mình mới có thể ngửi thấy mùi hương của mình ý. thì mình thấy body lotion là một cái rất là tiện ấy rất là đúng chuẩn cái đúng chuẩn cái nhu cầu đấy mình thấy body lotion thì bám mùi rất là thơm và lâu ấy mình sử dụng buổi tối này buổi sáng mình vẫn thấy ở ở chân ga hay là ở tay mình sẽ hơi hơi vẫn mùi thơm đấy và ban ngày thì mình thấy là nó cũng giữ mùi được khoảng 4 đến 5 tiếng à, nên là mình có vừa bạn này thì mình có thể sử dụng cả buổi sáng lẫn buổi tối luôn và cái mùi hương của nó mình thấy giữ lâu hơn được cả body mist và khi mà kiểu người ta ngửi tận da tận thịt của mình ý, thì mới ngửi thấy mùi này nên là thấy rất là thích bây giờ thì mình sẽ, cho mọi người xem cái texture của nó bạn này thì mình đã sử dụng lúc nãy mà khi mà tắm xong rồi nhưng mà kiểu khi mà sử dụng body lotion ấy thì mình sẽ thường phải à, bôi toàn thân đúng không? Mình không thể nào mà quay được cho mọi người nên là bây giờ thì sẽ cho mọi người xem lại phần texture của nó. Đấy, mọi người thì cái texture của nó là dạng kem khá là lỏng ấy khi mà tán ra mình sẽ tan rất là dễ thôi nó thấm vào da rất rất rất nhanh luôn nó vẫn tạo độ ẩm cho da mình khá là tốt và nó không hề cho da mình cảm giác dính mình chỉ cần xoa xoa như thế này một lúc vỗ vỗ như thế này một lúc ấy thì là đã thấm hoàn toàn vào trong da rồi và để lại một mùi hương siêu thơm à, mình đang khá là nghiện cái mùi này rất giống rất giống một cái mùi nước hoa nào đấy mình rất là thích và mình đang không thể nhớ được tại vì mình rất là kiểu khó nhớ mùi ấy mặc dù là biết cái mùi này rất quen nhưng mà không thể nhớ là cái mùi nào bạn này thì sẽ không nâng tông da mọi người sẽ thấy là hai bên tay của mình con nó không khác gì nhau ấy và thấm rất nhanh nên là mình thấy sử dụng ban ngày hay ban đêm vẫn rất là hợp lý giá sản phẩm này thì mình nhớ cũng không mắc lắm đâu các sản phẩm của brand này thì giá rất là ok và mình sẽ để tất cả các link sản phẩm mà mình review ngày hôm nay của Lagivado ở dưới phần mô tả để cho mọi người tham khảo nha